một này hai ba lần mở chân trái đổ đầu trái ra sau qua phải và sau lên rồi lại từ phần tay lên ngực

một hai ba bốn năm sáu bảy tám Ok Bây giờ chúng ta quả nhịp nhanh hơn nhá. năm sáu bảy tay ring một hai ba bốn năm sáu bảy tám một và hai và ba và bốn đấy là ở trên cao và sau đó đấm xuống người cũng đi xuống lại nhé 7 8 và 1 về rồi động tác tiếp theo này tay nằm dưới tiếp theo lại lấy đà tay phải lên cao và đấm đấm chéo xuống bên trái đấm tay trái lên như này rút về lại nhé lấy đà trên này đấm xuống hai tay để cong vào phía trong như này và sau đó đưa ngực xuống dưới vào một vòng từ phải sang trái và vòng thứ hai thì sẽ ở mức thấp hơn hạ chân đầu gối xuống và thấp như này tức là một vòng ở cao và sau một vòng ở dưới thấp hơn ok thử nhé bảy này lên tám này bật tải lên này đấm này hạ xuống này tận thân phải của mình về tận chân trái dùng mũi chân nhé khi dẫn phải theo đưa chân trái về đồng thời lại kiếm ờ, lại dùng mũi chân nhí, nhấc gót lên và mở đầu gối ra giống động tác trước đó đưa chân trái về 뭐